chó con của Hanna và Nano nay mới quay được mà quay quay trời tối ở dưới ánh đèn thôi đấy, thôi để quay từng con Ý, này mở mắt đấy Một cái này con này thì ờ, màu mảng nét này con của uh, ờ, Hanna với lại Nano đó, đây con cái hàm này là hàm ôm đẹp chắc luôn đấy, đấy nóng cái này từng con một nha ngủ tiếp đi rồi được, ừ. đực này nó có tí chấm trắng ở cỏ như tí chấm trắng kiểu này kiểu gì cũng bay em mở mắt đây à. được là nhìn đầu to hơn đó ghét nhỉ ánh sáng cái nhìn nó lại không được rõ lắm đây tụt lại đây thì nhìn nó rõ nhìn được một bên bọn này thì người nó chắc nịch luôn à đưa cái lưỡi vào mồm này thì chắc chắn là răng đẹp rồi luôn rồi Đó. đực là đẹp luôn à, còn nano thì bây giờ nó đẹp lắm này tí cho con nano ra quay một tí nó hơi tối nhưng mà tí cho nó ra đây là nano khung vọng của nano hôm nay ờ ra đằng đấy quay mặt lại đằng này thể hiện một tí thể hiện cái sự đẹp dai một tí đi nào quay mặt lại đằng này nào nano đâu rồi đẹp dai chưa hơi tối thể hiện cái sự đẹp dai tí nào đứng như thế nó hơi xiên góc ừ. cái nhạc uh, chuông của anh thôi Đực thứ hai Đực này thì đuôi to vật vã luôn Không hiểu sao người nó như con này Con này nó dài người Người thì không to lắm mà cái đuôi nó to thế Con này đuôi to này Đuôi to là hơi bị giật mình luôn đuôi to với chân to Con này nó là theo kiểu Về sau nó theo theo theo theo kiểu người cao dài này Nó sẽ cao dài hơn này Đấy, đuôi nó to đùng chân nó to đùng luôn này. đực ừ. phản đối gì thụt cái lưỡi vào ừ. cái này là hàm cũng sẽ đẹp luôn chưa nhú răng bây giờ nó bắt đầu hơi nhú nhú một tí này phản đối gì cái thanh con được à, cùng với ừ. được con này dài con này nhìn đuôi to thật công nhận hay là cái lông nó xù lên thì không biết tiếp đực tiếp à, con đực này cũng thế là con đực này đuôi cũng to thế như thế này là hai con ờ, hai con là theo kiểu tướng cao dài đây là con đực cầm lên đầu tiên này con này thế là đàn này là đuôi đều rất là to con này đuôi cũng to đàn này là cả mấy con đực này đều sẽ là cao dài người nhìn nó dài dài này chân nó cũng dài ôi sợi ăn vạ ôi sợi tỉ tí vào nách đấy thế thì đàn này là đúng tướng chung của tướng chung của của của của dòng họ cao dài rồi tướng giống con giống giống giống giống giống con được nhập con đời ông ừ. ừ. né né kiểu cọ bên này nó né bên kia này Ê, kì. Léo mà nó cứng ngắc người luôn Đấy nhưng nhưng mà nó né nó cứng người luôn đấy người nó cứng luôn này quặt luôn ở bên luôn gãi bên này lại quặt bên kia có máu buồn hả à. con này thì không có không có tí uh, chấm trắng nào cả con này thì không có tí chấm trắng nào đây một con đực này con này con đực nữa này à, hai hai con đực là có một tí chấm ở cổ con này là cũng có một tí chấm ở ở ở ngực một tí chấm trắng con kia thì cũng có một tí chấm trắng ở ngực nhưng bọn này như thế này là đàn này là là khung sẽ con chó sẽ rất là cao và dài con cái là sao nó lại to này nhỉ hai cái ba đực trời ôi à, nhìn cái đuôi của nó này dã man cái đuôi sao nó lại to thế đuôi mà đuôi nó bông lông thế nhỉ chân này ui sổ đây, hai con cái to này mà đàn này như thế này là đàn này là đàn lông ngắn đàn này như thế này lông ngắn này đàn này như thế này thì sẽ giữ lại một con để để để để gây đàn này là sẽ là răng tất cả là sẽ đều là sẽ là răng đẹp ôi đàn này cao dài quá à, thế thì đàn này là cũng là đàn này là tuyệt phẩm đấy đàn này như này là là đàn này cũng là đàn tuyệt phẩm mà lông nó dày thế lông nó ngắn nhưng mà nó lại cực kỳ dày à, mọi người nhìn cái lông này. lông của con chó nó là cái, cái chất lông nó rất là ngắn nhưng nó lại cực kỳ dày à, lông nó cực kỳ dày lông nó hai lớp cực kỳ dày luôn bọn này là lông ngắn ừ tuyệt vời luôn đấy đàn này như thế này là tuyệt vời luôn chất lượng này đến tầm này là có thể nhìn ra được cái chất lượng của nó là tuyệt vời luôn đấy đực cái này. à. đực với cái nhìn à, xem là nó cái độ dài này nhìn độ dài người thì con đực nó dài hơn một tí đây con đực này con đực nó lúc nào nó cũng sẽ dài hơn một tí dài hơn và cái chân nó cũng cao hơn đàn cho con của con con con à, Hanna chúng nó đang ngủ đang ngủ mình làm phiền chúng nó đấy Đây. Ok xin à, chào mọi người nhá à, mình sẽ có những cái video để cập nhật cái đàn cho con này sau này mở mắt rồi chờ hôm nào nó khoảng tầm một tháng mình sẽ quay